Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách Cánh Diều, hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em bài 8, phần viết, viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, sách giáo khoa từ trang 46 đến trang 48. Chúng ta đọc phần thông tin trong sách giáo khoa và trả lời cho cô câu hỏi Thế nào là bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống nêu ví dụ thêm về các hiện tượng đời sống mà chúng ta cần quan tâm. Và để trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống, các em cần làm gì? Chúng ta trả lời như sau. Thế nào là bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống? Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống là nêu lên những suy nghĩ và đưa ra được lý lẽ bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến của người viết về hiện tượng ấy à, chúng ta lấy thêm các à, một số những cái ví dụ về các hiện tượng đời sống mà chúng ta cần quan tâm hiện tượng đời sống thường do đề bài nêu lên nhưng cũng có thể do người viết tự xác định dưới đây là một số ví dụ về hiện tượng đời sống cần quan tâm như phải trồng nhiều cây xanh, việc nuôi các con vật trong nhà, việc sử dụng nước ngọt, việc sử dụng bao bì ni lông, hiện tượng học sinh chơi game, game ở đây hiểu là trò chơi điện tử, rồi một hiện tượng cần biểu dương trong nhà trường, hoặc là một lối sống giản dị hoặc trung thực hoặc tự trọng vân vân. Để trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống thì các em cần nêu ý kiến của mình, giải thích vì sao, đưa ra các lý lẽ và bằng chứng. Đây là chữ mình nhé. À, viết về nên hay không nên có vật nuôi trong nhà. Về tìm ý, chúng ta tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi hiểu thế nào là những con vật nuôi, em biết tên những con vật nuôi nào, nhà em có vật nuôi không, vật nuôi có những ưu điểm và hạn chế gì, nên hay không nên có vật nuôi trong nhà. Lập dàn ý, mở bài chúng ta nêu vấn đề cần bàn luận là nên hay không nên có vật nuôi trong nhà. Thân bài là lần lượt trình bày ý kiến của em theo một trình tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài. Tùy vào ý kiến, nên hay không nên có vật nuôi trong nhà để trình bày các lý lẽ và bằng chứng. Ví dụ, nên có vật nuôi trong nhà các em nêu ý, đến chính là ý kiến nêu các lý lẽ để làm sáng rõ vì sao nên có vật nuôi trong nhà nêu các bằng chứng cụ thể về lợi ích của vật nuôi lưu ý nếu em cho rằng không nên có vật nuôi trong nhà thì cũng cần nêu những lý lẽ và bằng chứng kết bài khẳng định lại ý kiến của em đề xuất các biện pháp bảo vệ và thái độ đối xử với vật nuôi sau đây là bài viết tham khảo ngắn gọn nhất Hiện nay con người vẫn luôn tranh cãi về vấn đề nên hay không nên có vật nuôi trong nhà. Theo cá nhân tôi, việc nuôi thú cưng trong nhà là hoàn toàn cần thiết. Đầu tiên cần hiểu được vật nuôi hay còn gọi là thú cưng là những loài động vật được con người nuôi dưỡng, chăm sóc với mục đích làm như làm cảnh, bầu bạn. Bên cạnh những mặt hạn chế, vật nuôi đem lại nhiều lợi ích cho con người hơn Vật nuôi giúp con người biết sống trách nhiệm. Rõ ràng, các loài vật nuôi cần có sự chăm sóc. Chúng cần được cho ăn uống, tắm rửa, vui chơi. Khi chúng ta có ý thức chăm sóc vật nuôi, sẽ học cách sống trách nhiệm hơn. Tiếp theo, vật nuôi giúp con người cân bằng cảm xúc, giảm stress. Chúng giống như một người bạn luôn biết cách chia sẻ, thấu hiểu. Những hành động như vuốt ve, ôm hôn, vật nuôi giúp con người cảm thấy dễ chịu và bình yên. Từ đó, cảm xúc tiêu cực cũng dần tan biến. Sự gắn kết với các loài vật nuôi cũng sẽ giúp con người biết trân trọng, yêu thương thiên nhiên hơn. Thứ ba, nuôi thú cưng giúp con người bồi dưỡng sự tự tin. Khi thành công trong việc chăm sóc thú cưng, chúng ta sẽ cảm thấy bản thân mình tốt hơn để có thể chăm sóc vật nuôi. Con người cũng cần phải có điều kiện kinh tế bởi vậy, chúng ta sẽ biết cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm hơn. Dù vậy, mỗi người cũng nên cân nhắc trước khi quyết định nuôi thú cưng. Chúng ta cần phải có đủ điều kiện, thời gian cũng như sự kiên nhẫn và quan tâm với vật nuôi, không nên đánh đập, bỏ đói hay giết hại các loài vật nuôi. Tóm lại, mỗi người đều có quan điểm riêng về vấn đề này, nhưng không thể phủ nhận rằng sự gắn bó thân thiết với loài vật sẽ đem đến cho con người rất nhiều lợi ích